Hello teacher. Hello everybody, Hello. Hi guys. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello guys. Hello teacher. Làm bài xong lần thứ ba của sai. Hello teacher. Chín câu. Hello teacher. Please wait me a little bit, okay? Let me name myself. Hello, teacher. Các bạn đợi cô một xíu. Thank you. Hello, everyone. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Em vừa làm bài, em vừa làm bài xong thì em đúng chín câu, sang bảy câu đúng thứ ba. You guys wait me a little bit, okay? Everyone, please wait me. Tí nữa cô có một vài cái thông báo nhỏ. Hello, teacher. Hello, Hello guys. teacher. Hello, everyone. Hello, hello, hello, hello, teacher. Hello, teacher. Hello, hello, start our class. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, hello, everyone. Nice to see you guys. Wait, me. Hello, teacher. Hello, guys. Hello, everyone. Okay, thank you guys so much for joining the class today. So there are uh, there's a little a um, small announcement. Okay, cô có một cái thông báo nho nhỏ à, như các bạn cũng đã thấy thầy cô có nhắn là à, lớp của mình thì à, bây giờ không còn học 3 buổi nữa mà lớp của mình sẽ chỉ chuyển sang các lớp luôn level 1, level 2 thì đều sẽ chuyển sang học có hai buổi thôi thì thời gian học của lớp mình level 2 thì sẽ là thay vì là 2, 4, 7 đúng không? Monday, Wednesday and Saturday. Như vậy thì mình sẽ không còn học vào thứ bảy nữa mà mình sẽ học vào Monday and Wednesday only. Mình chỉ học vào thứ hai và thứ tư thôi. Okay? và thứ hai thì à, đợi, do là cô có việc cho nên là cô có việc trước đó cho nên là thứ hai thì mình sẽ phải bắt đầu trễ hơn một xíu giống như là hôm nay cũng vậy thì những ngày sau các bạn nhớ thứ hai nó cũng sẽ như vậy thì lớp của mình sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 10 phút à và kết thúc vào lúc 9 giờ 10 ok guys nó sẽ mình lớp mình sẽ kết thúc trễ hơn một xíu nha mọi người ok cho nên là các bạn không cần phải vào sớm từ 7 giờ 50 đâu tụi con có thể bắt đầu vào vào hẹn 8 giờ 5 8 giờ á thì tụi con hãy bắt đầu vào còn mình không cần phải đợi cô từ 7 giờ um, uh, 50 đâu nha you just made a quiz oh really Ok, các bạn nhớ nha, à, lớp của mình thì tất cả các lớp luôn, level 1 hay là level 2, level 3 cũng vậy thì tụi con cũng học hai buổi thôi, không còn học 3 buổi. Theo trung tâm thì mình sẽ không còn học 3 buổi nữa mà mình sẽ học hai buổi thôi. Như vậy là mình sẽ không ờ, có Oh Bảo, Bảo Bảo Ngọc, you cannot turn on your camera camera của mình là các bạn tự bật nha cô không có biết uh, cô không có bật được cái camera của mọi người ok tụi con có thể tự bật camera của mình tại vì cô cũng bấm là tụi con được quyền bật camera đó Mm. Only two days, right? À, chỉ còn học có hai ngày thôi. Mỗi tuần thì mình chỉ gặp nhau hai và tư thôi. Nguyên cái cuối tuần là coi như mình sẽ không gặp nhau nữa. Ok, that's the rule, the new rule đó là quy định mới của hai lớp level 1 2 level 3 thì nếu mà bạn nào có học trong lớp level 3 thì các bạn cũng thấy là mình đã học hai buổi từ đầu rồi đúng không thì bây giờ theo quy định là sẽ thống nhất lại hết cho nên là các bạn đều học level 1 2 3 thì đều là hai buổi hết ok thì lớp của mình level 2 sẽ là thứ hai và thứ tư mỗi lớp là cái lịch sẽ khác nhau hồi xưa lớp cô với cô Ngọc là lớp level 1 nó hơi hơi giống nhau đúng không nhưng mà bây giờ thì mỗi lớp sẽ khác nhau một xíu cô là sẽ dạy vào thứ hai với lại thứ thứ tư này cô Ngọc level one thì cô nhớ là hình như là thứ tư với thứ sáu thì phải còn cô Hương level 3 sẽ là thứ năm với chủ nhật đó thì tụi con rảnh bởi tuy là mỗi ngày chị mỗi lớp chỉ còn học có hai ngày thôi nhưng mà tụi con có thể thay phiên mình học cả ba level luôn hôm nào mình rảnh thì mình sẽ vào tại vì tính ra thì bị trùng ngày thì chỉ có lớp của cô với cô Ngọc vào thứ tư là bị vào thứ tư là bị trùng thôi còn nếu mà bạn nào rảnh những cái ngày khác tụi con có thể học level 3 rất là vui nè đó mình học level 3 level 1 mình ôm lại những cái kiến thức uh, uh, những cái kiến thức cơ bản nè à, cho nên là các bạn có thể học trải dài nhiều level luôn nha ok So now let's start. Yeah, uh, ai cũng thích học hai buổi đúng không? Yeah. Today we're gonna play quiz. We're gonna have a quiz. Uh -huh. Như vậy là hôm trước cô có nói với các bạn là I told you guys that we're going to learn this one again, right? Hôm trước là we don't have enough to, enough time to learn this one. Hôm trước là cô đi nhanh nhanh nhanh qua năm cái five senses thôi chứ cô chưa có giảng từng cái một thì cô sẽ có một cái quiz để các bạn làm dựa trên cái bài hôm nay cho nên các bạn nhớ là listen carefully. Các bạn nghe cô kỹ nè, nghe cô giảng bài kỹ những cái từ này nè, tí nữa mình sẽ mình sẽ vận dụng vô cái bài tập của mình đó, vô cái bài quiz của mình đó. Okay? So, now let's go back again. Okay, so you guys know there are five senses, right? Yeah, five senses. Có năm giác quan. À, các bạn thì có năm giác quan đúng không? So what are the five senses? Now let's invite one friend to help me, okay? Cô mời một bạn giúp cô nha. Yes, Dũng, tell me what are the five senses? What did you have? What are the five senses? Five senses are songu. What is it? What is it? Again? Hmm? Songu. Năm cái giác quan của mình là gì? À, not the not the not the body parts không phải là bộ phận mà cái giác quan đấy con gọi là gì? Ví dụ như à, mình có khú giác, ngửi đúng không? Khú giác là mình ngửi đó thì khú giác con gọi là gì? What do you have? Hmm. Nose. Nose. Hmm. Smell, not nose. Yeah, nose is the body part that you gonna use. Nose là cái bộ phận mà con sẽ dùng á. Còn tên của các giác quan là gì? Cô ví dụ mình có thị giác là dùng eyes là đúng rồi nè Dũng biết nè đúng rồi dùng eyes nhưng mà tên của các cái thị giác là gì tên của thị giác là gì Dũng biết không you remember uhm, chắc là Dũng không nhớ đúng không Dũng nhớ mấy cái giác quan đúng không nhưng mình rất là giỏi rồi ok cứ chấp Dũng Dũng nhớ cho cô mấy cái giác quan mình đi kèm là đúng rồi đó uh, what about Ok Phúc Nguyên can you help me can you help me what are the five senses what are the five senses sight sight yes Sight. Smell. Smell. Good job. Well done. Taste. Taste. Well done. Touch. Touch. Okay. What else? The last one. Wow. Mình còn cái gì nữa? Use your ears. Use your ears. Hear. Here. Okay. Good job. Wing. Thank you. Or you can say hearing. Okay. Normally you're gonna say hearing. Uh huh. So you have sight, hearing, taste, smell, and touch. ngoài ra người ta cũng có cái tên khác nữa thì năm cái này là hai cái hai cái hay dùng nhất này nhưng mà ngoài ra người ta có thể nói là như thế này seeing người ta dùng động từ á người ta nói là seeing nè hearing nè uh, smelling nè touching nè và tasting nhưng mà cái này thì ít sử dụng hơn cái này thì tụi con ít thấy hơn nhưng mà cái này vẫn có thể dùng được mình thêm in vào những cái động từ để mà nói về năm cái giác quan còn không thì mình sẽ có năm cái này là hay sử dụng nhất sight Uh -huh. Smell, touch, hearing, but taste. Okay, let's go through each one again. Okay. So for the sight, cái này là các bạn biết rồi nè. We use our eyes. Cái này thì cô không đi qua nữa, cô sẽ đi qua sơ sơ thôi. Thì cái này, đây, cái này mình cũng đã tập rồi luôn. Thì các bạn có phân biệt giữa see với look với watch là hôm trước là mình cũng đã phân biệt rồi. Các bạn nhớ không? You guys remember? You guys still remember, right? Mình có ba cái này là mình mình đã làm rồi nè. See, see là giống như là tụi con thấy tụi con không có cố ý nhìn vào cái đấy mà tụi con tình cờ thấy cái gì á ví dụ như à, hôm qua đi à, hôm qua con nhìn thấy một con con chó đi ngang qua nhà mình con ví dụ như vậy thì mình có là see yesterday I saw a dog ah, yesterday I saw a dog có nghĩa là con tình cờ con ở trong nhà hoặc là con đi ngoài đường gì đó con tình cờ con thấy con chó đi ngang qua à, thì mình sẽ có see là giống như là con không có chủ đích còn look có nghĩa là con có chủ đích ví dụ mỗi lần cô muốn kêu các bạn à, mấy mấy cô giáo á, muốn mà các bạn nhìn vào trang máy á, look at page 9 đó ví dụ như vậy thì có vẻ là cô giáo sẽ kêu là look at nhìn vào cái trang bao nhiêu chứ là cô cô giáo muốn các bạn làm gì chủ đích có có một có chủ đích nhìn vào cái trang đấy cho cô à, thì mình sẽ dùng cái chữ look có nghĩa là có chủ đích làm như vậy ok và cuối cùng là watch là giống như là tụi con xem cái đấy xem trong một cái long time for a long time ví dụ như mình xem một cái video mất mấy phút hay là mình xem phim à, hay là mình xem ờ, mình xem tivi đó à, tụi con coi phim trên tivi đó thì là mình phải xem một cái thời gian nó dài thì mình sẽ dùng cho cô là watch ok các bạn nhớ nha watch đấy là ba cái cách để tụi con phân biệt đó là see look and watch ok now you have uh, this one đây đây là cái mà cô muốn chỉ rõ các bạn ngày hôm nay nè mình có một cái này khi mà tụi, đấy là những cái động từ khi mà tụi con dùng đúng không tụi con dùng chủ ngữ là à, I see I look I watch tôi nhìn thấy cái gì anh ấy nhìn thấy cái gì còn ở đây khi mà mình dùng cái cấu trúc này nó sẽ mang nghĩa là nó nhìn giống với cái gì it looks à nhìn giống nhìn giống nhìn như thế nào á ví dụ mình có câu là uh, à ví dụ cô có câu này đi khi mà con gặp bạn mình đi có thể nói câu này lý do vì sao cái chữ lúc có s hay không có s thì các bạn cũng phải biết rồi đúng không vì mình đã học hiện tại à, hiện tại đơn hết rồi each là chủ ngữ thì đương nhiên cái này nó chia ở ờ, hiện tại thì nó phải là s có s nè các bạn cũng đã biết hết rồi đúng không ví dụ con gặp bạn của mình ngoài đường mà con thấy chọn hôm nay bạn mình rất là đẹp đi bận đồ quá là đẹp lồng lộn trời rất đẹp luôn thì mình có thể nói là you look great today hôm nay bạn nhìn rất là đẹp đó you look great today nhìn rất là tuyệt vời You look amazing today. À, như vậy mình sẽ có chủ ngữ nè. Sau đấy mình sẽ có cái chữ look thì sẽ là trông như thế nào, có nghĩa là trông như thế nào đó. Hôm nay bạn trông tuyệt vời quá, hôm nay bạn trông đẹp quá. You look beautiful today. Hôm nay bạn nhìn rất là đẹp. À, you look beautiful today. Thì mình sẽ có cái chủ ngữ của mình rồi mình sẽ có cái chữ look có nghĩa là ở đây nó không mang nghĩa là nhìn nữa dùng con mắt mà nhìn nữa mà mình mang nghĩa là người ấy trông như thế nào trông như thế nào à, nó trông như là một chú chó đi it looks it looks thì ở đây mình có cái này cộng với cho cô là tính từ nè nhưng mà lỡ cô muốn nói là nhìn nó trông giống như là một con chó vậy đó cái đó ví dụ cô nhìn cái hình vẽ cô nói là à cái này nhìn giống như một con chó vậy nè nhìn nó giống như con chó vậy nè thì mình có thể nói là it looks like giống như giống như cái gì thì mình sẽ dùng và nhưng sau cái kiểu like này tụi con sẽ cộng với cô là danh từ giống như danh từ cô vừa dùng là a dog đó It looks like a dog. Nhìn nó giống như một con chó vậy đó. It looks like a, ờ, a balloon. For example, ví dụ mình vẽ cái gì đấy, cái mình hỏi uh, hỏi ai đó đi, thì người ta nói, ai nhìn con vẽ cái này giống như con chó, đúng không? Hay là con vẽ cái này nhìn giống cái cái cái quả bong bóng đúng không? Đó, thì mình sẽ có cái, cái cái từ lúc ở đây nó không mang nghĩa là nhìn vào cái gì nữa, mà nó mang nghĩa là nhìn giống, nhìn giống, à, nhìn giống, nhìn như thế nào ví dụ nếu con dùng cấu trúc ở trên thì con sẽ có cộng với tính từ you look great, look beautiful, look amazing những cái tính từ để miêu tả đó còn cái ở dưới là tụi con phải có thêm cái kiểu like là giống với cái gì mình so sánh nó cái hình này nhìn nó giống với hình con chó nhìn nó giống với này con chó vậy đó it looks like a dog à you look like a princess today à ví dụ mình có cái câu um, you look like a princess today. Hôm nay nhìn con giống như là một công chúa vậy đó đó thì ở đây mình phải dùng cho cô chữ look like ở đây tụi con dùng cho cô không phải là những chữ khác mà phải dùng cho cô là look like là nhìn giống với cái gì ah, you look like a princess today hôm nay con nhìn giống công chúa quá mặc cái đầm nhìn giống như là công chúa vậy đó you look like a princess today đó thì các bạn nhớ cho cô trong cái dạng câu này mình có cái chữ look ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là giống như giống như thế nào trông ra làm sao á trông tuyệt vời trông đẹp trông như thế nào đó nhìn như là cái gì đó thì mình sẽ có danh từ với tính từ một câu là cộng với tính từ này một câu là cộng với danh từ này các bạn nhớ lưu ý cho cô nha tí nữa mình sẽ có cái quiz để mà tụi con phân biệt những cái này ok next up you have hearing the second the second sense you have hearing you use your ears so easy right cái này quá dễ rồi cô đi qua nha cái này mình cũng đã làm rồi thì ở đây cô nói thêm về cấu trúc à, cái này nó cho mình cái tiếng để mình nghe thấy á it's a little bit noisy I think I'm gonna wait wait wait để cô bấm lại một xíu ok đây các bạn nhìn cho cô chỗ này thì mình có hai cái cấu trúc này this these two right here hai cấu trúc này thì mình sẽ có từ here từ here nó sẽ mang nghĩa là nghe thấy đúng không à here có nghĩa là nghe thấy còn khi mà tụi con muốn nói là khi mà con nói là con nghe thấy con nghe thấy á, thì mình có thể nói là I hear I hear cái gì đó con nghe thấy cái tiếng động gì đó kỳ kỳ I hear a noise con nghe cái tiếng động gì đó nhưng mà ở đây nó mình dùng cái chủ ngữ giả đó giống như là con nói là nó à, có cái gì mà nghe như là cái tiếng radio vậy cái gì mà nghe thấy ghê quá vậy it sounds weird cái gì mà nghe kỳ quá vậy thì ý của con nói là nó đây chỉ là cái tiếng động đó đó it ở đây ý của người ta muốn nói là it hoặc là hoặc là cô ví dụ mình có thể dùng để nói về người cũng được ví dụ con có cái câu là you sound weird today hôm nay giọng khi mà con nói câu này thì ý của con muốn nói là bạn của mình đó giọng của bạn mình hôm nay sao lạ lạ sao giọng của ờ, bạn hôm nay kỳ lạ lạ đó you sound weird today hôm nay giọng bạn hơi lạ đó you sound weird thì ở đây mình có cái chữ sao này mình chia ở hiện tại đơn cho cô nó giống như là hôm cái à, giọng của người ta nghe nghe như thế nào mình miêu tả cái giọng người ta như thế nào đó you sound weird hôm nay bạn trong hung dữ bạn nghe giọng có vẻ hơi dữ á you sound angry bạn trong hình như đang bực mình đúng không you sound angry à đó thì mình có cái sound này cũng giống như cái kia con sẽ cộng với tính từ và cái này cũng vậy khi mà mình có like vào thì nó mang nghĩa là giống như cái gì đó thì mình phải cộng cho cô là danh từ nào thì mình sẽ có là ví dụ cô có câu này my teacher sounds like my mom nghe giọng của mẹ cái cách nói chuyện của cô giáo mình giống như là mẹ mình vậy đó my teacher sounds like my mom à mẹ cô giáo của tôi nói chuyện cái cách nói chuyện giống như là mẹ của tôi vậy đó có nghĩa là có thể là giọng giống hay là cái cách nói chuyện cái cách nó nói chuyện truyền tải ý giống như mẹ của mình thì mình có cái chữ sounds like là giống như cái gì nghe có vẻ giống như cái gì đó à giọng cô nghe giống như cái gì đó thì mình sẽ có cái chữ sounds like thì phải cộng danh từ cho cô thì danh từ ở đây chính là my mom nè còn tính từ sẽ là những cái từ dùng để miêu tả weird hay là như thế nào hay là it sounds like a drum nó nó nghe như là tiếng trống vậy đó it sounds like the radio nghe như là tiếng của cái đài radio đúng không đó thì mình sẽ có những cái cách tụi con phân biệt là như vậy đó sounds với lại sounds like ok thì các bạn cứ nhớ sounds like cái gì mà có like á, thì mình cộng với danh từ mà cái gì mà nó không có like nó sounds thôi thì nó sẽ cộng với tính từ cho cô ok next we have the third sense smell ngửi ngửi mình dùng cái mũi đúng không cái này các bạn biết rồi and you have a smell I smell a à, mình ngửi cái gì đó thì khi mà con muốn nói là con con muốn ngửi cái con ngửi cái mùi gì à ví dụ con có thể ngửi cái mùi gì đó I can smell something tôi ngửi được cái mùi gì đó đó I can smell something à, hoặc là mình mình chủ đích mình ngửi cái gì thì mình không cần dùng can mình có thể nói là I smell I smell con ngửi cái gì con ngửi I smell a perfume con ngửi nước hoa chẳng hạn như vậy đó thì ngoài ra mình có cấu trúc có cái gì đó cái mùi gì nghe như là cái mùi gì vậy đó cái mùi này nghe nghe nghe, nghe à, kỳ quá nghe thúi quá ví dụ như vậy thì mình có cái câu cô ví dụ một câu it's hay là à, hoặc là con ăn một cái bánh nào đó mà có mùi nó như sô cô la đi con có thể nói là it smell cái mùi nó giống như là mùi à, mùi hoa đi ví dụ có nhiều cái bánh nó có mùi giống như là mùi hoa vậy đấy. It smells like flower. Đó, mình có cái từ đó. It smells like flowers. Thì mình có smells like thì con phải dùng tính à, động à, danh từ cho cô. Smell like mùi, nó nghe mùi như là mùi bông hoa vậy đó. Nó nghe mùi như là mùi bông hoa vậy đó. Thì con mình có như là cái gì? Con phải so sánh với một cái gì khác. Thì ở đây ở đây là con đang so sánh với bông hoa đó. Mm, smells like à, so sánh với bông hoa đó. Ok. Rồi mình có là what do you have here? à nếu mà mình có smell like thì mình phải dùng uh, danh từ nhưng mà lỡ mình có tính từ thì sao thì ý ở đây ví dụ cô có cái câu ví dụ là it smell bad cái mùi nó cực tệ cực kỳ luôn á it smell bad mùi nó it smell great hoặc là cái ví dụ con con à, con thấy mẹ đang nấu ăn đi mà con xuống bếp con thấy mẹ nấu trời cái mùi gì thơm quá it smell amazing it smell wonderful it smell good smell great cái mùi nó nó, nó thơm quá mẹ ơi đó cái mùi nó như thế nào ok cái mùi nó thơm quá mùi nó nó kỳ kỳ mùi nó thúi quá ví dụ vậy đó thì mình sẽ có những cái gì, à, it smells it smells weird kỳ quá it smells stinky nghĩa là thúi quá đó thúi á à, thúi thúi quá mình cái toilet vậy đó hoặc là cái mùi gì đó cô cũng không biết nhưng mà mình có bao giờ thấy cái mùi như vậy chưa it smells like toilet nghe như cái mùi toilet gì đó smell like it smells like cái này là mình dùng like cho cô này bởi vì nó là danh từ này. nghe như là cái mùi toilet vậy đó it smells like a toilet đó thì đó các bạn cứ nhớ cho cô khi mà con có chữ like vào thì mình phải dùng cái danh từ thì ở đây quan trọng là tụi con phân biệt được danh từ là gì và tính từ là gì thì tụi con phải dùng cho nó đúng ok next up you have taste with your tongue or your mouth ok and you have giống như vậy hồi nãy mình có smell là ngửi thì mình có thể nói là cái mùi nó trông như thế nào cái mùi nó như thế nào thì mình cũng có cái vị của nó như thế nào nó có vị như là cái gì đó à, nó có vị tuyệt vời đó cũng là những cái tính từ như vậy it tastes ví dụ con nếm thử cái món nào mẹ mới nấu đi it tastes amazing mommy it tastes amazing mommy mùi tuyệt vời quá mẹ ơi à, it tastes wonderful à, ngon quá mẹ ơi wonderful it tastes hay là ngon là mình có cái từ it tastes yummy vị của nó thật là ngon it tastes yummy vị của nó rất là ngon nó có vị cực kỳ ngon very yummy câu ví dụ như vậy ok thì đây chính là những cái tính từ này amazing là yummy này những cái này nó gọi là tính từ đó còn nếu mà cái vị con miêu tả là, à cái vị của nó giống như là vị của sữa đi it tastes like milk à, à ví dụ con uống cái nước gì ví dụ con chơi trò chơi đi con bịt mắt con được bịt mắt lại xong rồi con được thử uống nước á à, có cái trò chơi đó ngoài đời đó là các bạn sẽ được uh, được uh, bịt mắt lại xong rồi người ta sẽ cho các bạn uống nếm thử cái những cái loại nước khác nhau thì ví dụ mình nếm cái nước này vô mình thấy mình nói là ah it tastes like soda nghe mùi có vẻ giống soda đó it tastes like Pepsi đó nghe mùi giống như nước Pepsi vậy đó ừ. thì muốn mình nói là nó có vị giống cái gì có vị giống với cái gì thì con có thể dùng cho cô là taste like cộng với lại danh từ còn nếu mà vị của nó mình miêu tả à, tuyệt vời hay là vị nó kỳ nó dở gì đó thì tụi con phải dùng là taste cộng với lại cái tính từ mà tụi con dùng để miêu tả đó ok tí nữa các bạn làm bài tập thử là các là các bạn sẽ hiểu ngay thôi cô cho các bạn làm thử mấy cái quiz rồi chắc là các bạn sẽ hiểu liền đó and the last one you have touch đối với chữ touch này thì mình không có là it touch like mình không có cấu trúc đó mà mình có cái chữ feel cảm nhận cảm giác ra làm sao tôi đang cảm nhận cái gì thì mình có thể nói là I feel mà thực ra mình ít nói cái này lắm mình hay dùng là I can feel thường là đối với những cái từ mà chỉ giác quan thì con phải dùng cho cô thêm cái chữ can á, thì nghe nó sẽ hay hơn I can feel à, ví dụ con nói là con đang cảm giác cái gì đó I can feel cái gì đó à, thì mình ví dụ mình có những cái hình như vậy mình có thể cảm giác được cái gì hoặc là mình có thể nói là nó cảm giác như là cái gì đó cảm giác nó là cái gì it feels It feels soft. Câu ví dụ mình có cái chữ những cái liên quan đến cảm giác này. It feels soft. Nó cảm giác khá là mềm mềm đúng không? It feels smooth. Cảm giác của nó là mượt mà nè. À, cái là mịn nè, mịn màng nè. It feels smooth. À, hoặc là it feels hard. Hard ở đây nó có mang nghĩa là giống như là cứng á, cái gì mà nó cứng. It feels hard, cái gì mà nó cứng, nó gồ ghề á. Đó. À, đó, thì cái đấy nó mang lại cái cảm giác cho mình cái cảm giác đó là mình đụng vào nó là nó cảm giác như vậy mình cảm giác cái đấy nó khá là cứng khá là mềm hay như thế nào đó thì tụi con sẽ dùng cho cô là it feels nó cảm giác như thế nào hoặc là mình sẽ có là nó cảm giác giống như là cái gì ví dụ như it feels like a ball à ví dụ con con bịt mắt con lại con đụng như cái gì đó mà con không có nhìn được thì ra con rất là khó để con xác định được cái món đấy đúng không thì con đụng vào cái đấy con thấy nó mềm hay là nó nó như thế nào đó hình dạng nó con chạm vào thì mình có thể nói là it feels like a ball à, hình như nó là quả bóng cảm giác nó giống như là quả bóng phải không ta đó thì mình có cái cấu trúc feels like là giống với cái gì cảm giác của mình nó là giống như cái gì á ok còn cái chữ feels này ở trên là nó cảm giác mềm mịn nó cảm giác nó mượt mà cảm giác là nó hơi cứng nó hơi mềm gì đó đó thì có hai cấu trúc thì con thấy nãy giờ nó cũng giống giống nhau vậy đó tùy cái từ mình sử dụng thôi cái vị ra sao cái hình nhìn như thế nào trông như thế nào à, th- à, hoặc là mình có là cái gì à, cảm giác của nó là như thế nào ok đó thì đấy là những cái mà cô muốn chỉ cho các bạn ngày hôm nay uhm. đó hôm nay là bài của mình là đến như vậy thôi đó mọi người today that is the lesson today hôm nay thì bài mình chỉ có như vậy thôi bây giờ thì cô sẽ cho các bạn chơi game quiz và mình sẽ chơi thêm một số cái khác nữa are you guys ready các bạn nào muốn cô giải thích lại không You guys ready? You guys want to do the quiz? Hay là các bạn nào muốn cô giải thích lại không? Write in the chat box for me. You guys understand? Các bạn hiểu bài không? Các bạn nào thấy chỗ nào hơi khó khó hiểu không? No. no, mean you don't understand. Ngọc Hà, you don't understand the lesson. Um, a lot of you guys understand the lesson. Okay, good job, everyone. Well done nếu mà bạn nào không hiểu thì các bạn làm quiz với các bạn mình nha thì một tí nữa là cô cũng sửa lại cho tụi con cái câu quiz đó thì có thể là mình sẽ hiểu đó có thể là cô sửa cái câu mà nó có cái thực tế vào trong đó ví dụ thực tế là cô nghĩ các bạn hiểu á ok cô nghĩ là các bạn mà à, à, làm quiz rồi thì các bạn hiểu bài này là các bạn cũng đã từng làm rồi đúng không cho gì là cô sẽ nếu mà có thời gian thì mình mới chơi cái này còn à, cái à, quan trọng của mình là quiz nha ok let's do the quiz with me let's do the quiz oh we only study for like 20 minutes right nên mình cũng mới học có 20 phút thôi hmm. các bạn đợi cô một xíu để cô tắt cái này cho nó đừng có hiện lên ok I'll give you the quiz okay There are 15 questions for this one. So for this one, bởi vì lát nữa mình sẽ sửa bài sau khi mà tụi con làm quiz xong cho nên là cô sẽ tắt hết chế độ. Tụi con sẽ không biết tụi con làm đúng hay sai đâu. Ok, cô tắt hết chế độ luôn. Thì là tụi con sẽ không có biết được là tụi con làm đúng hay làm sai. Tí nữa mình sẽ sửa bài. Bạn nào muốn biết đáp án của mình đúng hay sai, tụi con chỉ chừng nào làm xong hết thì mới biết điểm của mình thôi. Còn bạn nào mà muốn sửa từng câu một thì tí nữa phải theo dõi kỹ lúc mà cô sửa bài đó. Ok. Now let's do this one with me. Các bạn đợi cô nha. Please wait me. I will send you guys the link in the chat box, okay? Mm, okay, we have the link right here. Wait, wait, wait, guys, wait. Okay, now I have the link right here. Oh, some of you are in the room already, so then you turn on I haven't sent you guys the link but you guys already in the room Và các bạn mở sẵn cái quiz luôn đúng không các bạn bấm cái num cái cái bấm cái ID vào đúng không Okay, very fast. 45 friends already. Okay, let's wait for some more. Wait, 51 friends. What about the others? What about the others? 55. Okay, let's wait one. I think there are a lot of you guys in the room, right? One more minute, one or two more minutes. I'll start the game in about one more minute, okay? Oh, there's one more friend. Okay, các bạn, cô chuẩn bị gửi lại cái link là bạn nào chưa vào thì tụi con hãy vào nha. Còn bạn nào vào rồi thì mình không cần bấm cái link cô chuẩn bị gửi đâu. Cái link đó với cái link hồi nãy nó là một á tụi con không cần bấm lại nha ok các bạn không cần phải bấm lại đâu rồi tại vì cô thấy là cô mới đăng cho một bạn mới vào bạn nào mới vào này ví dụ thanh thảo phải không ta thanh thảo mới vào đúng không con bấm vào cái link mà cô vừa gửi nha ok to join the game to join the room to play game play the quizzes uh ừ -huh. Okay, 59 friends. Okay, one more minute. One more minute. Okay. Cô cho các bạn một phút nữa nha, một phút nữa. Hình như đối với cái chế độ này là tụi con nếu mà có vào trễ thì tụi con vẫn bấm khi mà game đã bắt đầu thì tụi con vẫn có thể vào được đúng không? Tụi con vẫn có thể vào được và chơi đúng không? Okay, the last minute everyone, the last minute, okay? Các bạn còn một phút cuối cùng để tham gia nha. The last minute guys. Bạn nào mình chưa vào thì các bạn vào nha. Okay, I'll start the game, everybody. I start the game in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's start, everybody. The game starts now. silently. Hải Đăng, you have seven correct answers already. Okay, and right after you is Phúc Huỳnh with six correct answers. Mm. Hoàng Giang là cũng làm đúng nhưng mà còn có hơi sai nè, thành ra điểm con hơi xuống ở dưới dưới xíu. Wow, Hải Đăng, you did a very good job. You have eight correct answers, nine correct answers. Đăng với Phúc Nguyên là rất là tốt này and Thomas Mueller too you have all correct answer đây là những cái bạn mà nãy giờ tụi con làm đúng liên tục nhiều đó good job guys continue please continue please finished, right? Có nhiều điều bạn là gần xong rồi nè, đúng không? Okay, guys, to try your best. Wow, a lot of you guys have the incorrect answers. Bài này khá là hơi khó một xíu, đúng không? Yeah, but Hải Đăng, you did a wonderful job. Wow, you have all correct answers. Không biết là Hải Đăng có đang nhìn quên màn hình của cô không? Hải Đăng này, you have all correct answers, right? Good job. But some of you have a lot of incorrect answers. Còn rất là nhiều bạn thì đáp án của mình chưa đúng đúng không? Thì tí nữa từng câu một cô sẽ giải thích cho tụi con kỹ hơn. Ok. Thank you. see you raise your hand, Hoành Giang. Yes, is there a ờ, problem? Cô sao cái màn hình cô quăng sẵn sẵn. Con bị ao ra hay sao? Không, không muốn lấy mình Nhưng mà con chưa làm. Oh, wow, what's wrong? You still have one or two more, right? Con làm out of here something. That's weird. Ai bảo con thế? Hmm, that's weird. Giang có reset lại cái link đó được không? Hay là Giang làm lại cũng được. You can do it again if you can do very fast nếu mà Giang bấm vào cái link mình chơi lại con đặt tên lại có thể làm lại cái đấy nhưng mà con phải làm rất là nhanh đó okay but I'll give you guys like two more minutes okay nếu mà bạn nào mà có vấn đề gì xảy ra với cái nick mà tụi con đang chơi á thì thực ra tụi con vẫn có thể bấm bấm vô cái cái cái cái, cái link mà cô gửi á tụi con bấm lại cũng được à, tụi con chơi lại cũng được không sao hết bởi vì nhiều bạn đã chơi xong rồi nè đúng không nhiều bạn đã chơi xong rồi nè tụi con muốn chơi lại cũng được hoặc là nhiều bạn uh, bị có vấn đề gì đó thì tụi con có thể bấm vào cái link đấy và tụi con bấm lại cái tên mình tên khác cũng được không sao hết đó ok nhưng mà đương nhiên thì thời gian của mình sẽ bị hao hụt rồi bởi vì cô sẽ kết thúc game trong vòng bao nhiêu thời gian nữa thì tụi con cũng chỉ có bao nhiêu đấy thời gian để chơi thôi đó thì ví dụ bạn nào đang rảnh nè bạn nào rảnh tại vì mình uh, mình làm cho mình mình đang rảnh đó mình làm chưa xong đó thì mình có thể chơi oh but some of you have hình như ở đây tất cả các câu tụi con đều có vấn đề thì phải ở đây cô thấy các bạn nào cũng bị thiếu nè có mỗi mình hãy đăng là làm xong hết thôi that's weird hmm. à, cái này cô cũng không biết tại sao có một mình hãy đăng làm xong hết nè ở đây thì bạn nào nó cũng để là tụi con bị thiếu thiếu vài câu này hmm, nhưng mà các bạn không có làm tiếp được cả ta I don't know what's wrong guys cái này cô không biết luôn lần đầu tiên cô thấy không biết tại sao nè ở đây các bạn đều giống nhau là các bạn còn khoảng hai câu nữa mà tụi con chưa có làm tiếp được có một mình Hải đang là làm hết được thôi maybe there's a little bit malfunction with this one thế là cái này nó bị hơi ví dụ như Thomas Muller là còn một câu này còn lại là từ hạng hạng tư trở đi là tụi con bị ờ, không làm được hai câu cuối thì phải cái này như là hai câu thì phải I'm sorry guys I don't know what's wrong with this one cái này cô cũng không biết tại sao luôn hôm bữa giờ thì cô thấy của mình bên mình nó không có bị gì hết I don't know what's wrong Let's wait. Can hàng Giang do all of them? Để cô xem thử coi Giang cái nick thứ hai con có làm được hết không? Can you do all of them? um, what's wrong Hành danh cũng bị nick thứ hai con cũng bị đúng không nó còn hai câu đúng không mà nó không làm được I don't know what's wrong cái này thì cô cũng không biết tại sao luôn ok I will end the game ok I will end the game now guys will end the game now có một mình hải đăng thôi đó cô thấy ở đây là có một mình hải đăng là làm được hết bài thôi còn lại là tụi con bị thiếu một hai câu á I don't know what's wrong cô cũng không biết tại sao luôn nhưng mà ở đây thì có thể thấy là hải đăng là người xuất sắc nhất bởi vì hải đăng có all correct answers luôn Hải Đăng là làm đúng hết các câu không sai một câu nào luôn Well done, good job Đăng You did amazingly today Wow, good job Đó, đa phần một tụi con này à, ờ, các bạn sẽ hơi bị sai một hai câu đúng không? Nhưng mà Hải Đăng làm đúng hết luôn Đó, all 15 questions Well done Okay, now let's review the lesson with me Bây giờ mình coi lại nè Ah, yes, good job for this one. You have look à ví dụ ví dụ cô kêu các bạn hãy nhìn vào bức hình số 1 please look at picture one thì ở đây có một cách phân biệt thứ nhất là cái chữ act này nó chỉ đi được với cái chữ look thôi các bạn nhớ cho cô này look at nó là một cái cụm luôn á nhìn vào cái gì đó tụi con nhìn vào cái gì đó thì tụi con có cái cụm look at có nghĩa là nhìn vô cái gì á look at the picture à, có phải là khi mà mấy cô mấy, mấy thầy cô dạy mình hay kêu mình nhìn hình này hình kia á thầy cô hay nói là look at picture one look at picture two đó là thầy cô muốn tụi con là chủ đích là tụi con cố tình nhìn vô cái đấy là tụi con bắt buộc phải nhìn vào đúng không thì mình có là look at à, cái kiểu look này nó đi với cái kiểu at thì mình nối âm lại mình nói là look at thay vì là look at thì tụi con nói là look at look at ok see thì không có đi ba cái chữ còn lại đều không đi được với chữ at mà xét về nghĩa thì những cái chữ còn lại cũng đều sai hết mình không dùng là see at mà mình cũng không nói là see như cô có giải thích đó see là chúng là tụi con tình cờ thấy cái gì ngang qua thôi tình cờ thấy chứ mình không có chủ đích là mình muốn nhìn cái đấy à, ví dụ ở đây là tụi con cô kêu cô giáo kêu tụi con nhìn vào cái bức hình số 1 á À là muốn tụi con phải nhìn vô cái bức hình đó please look at picture one ok uh, next up câu số 2 thì cô sẽ cho các bạn làm thử nha uh, ok uh, Phúc Nguyên help me with this one what is your answer hmm. this movie à, kiểu này là phú nguyên đọc gọi là smoothie smoothie yeah smoothie đúng rồi good job smoothie this smoothie what à uh, phú nguyên cứ đọc cho cô abcd là được ok abcd theo thứ tự như vậy đó abcd I taste taste so you mean this one right taste yes okay let's see is it the answer Mm, no, no, no. Why? You know why? Smoothie có nghĩa là gì? Uh, who can tell me what is smoothie? Khuê, Ngọc Khuê, please. Can, do you know what is smoothie? Khuê biết smoothie nghĩa là gì không? Con có biết smoothie có nghĩa là gì không Khuê? What is smoothie? Dạ, movie là... À, no, not movie. Smoothie. Smoothie. Smoothie à smoothie chữ the the the the the smoothie smoothie again khuê smoothie smoothie à, ha. cái này là khuê phải về tập lại này chữ này hơi khó smoothie ok rồi khuê biết tại sao ở đây là smoothie là gì khuê smoothie là gì khuê biết không no mm, smoothie are the fruits that you blend in the blender cái gì mà mình mình dùng máy xay thì mình làm món gì khuê con mà dùng máy xay thì con phải làm món gì sinh tố đúng rồi smoothie là sinh tố đó đúng rồi như vậy là sinh tố này taste like thank you khuê so much ok taste like thì nó ở đây các bạn để ý là taste like có nghĩa là cô nói là nó phải giống với cái gì cái gì ở đây chính là một cái sự vật một cái việc một cái vật một cái gì đó đó à, thì mình mới dùng là taste like cái vị của nó giống như là cái gì vậy đó cái vị sinh tố này giống như là vị của trái cam cô ví dụ như vậy vị của trái ờ, vị của trái uh, kiwi đi thì chừng nào nó là tên của những cái đấy thì tụi con mới dùng là taste like còn ở đây cái chữ này là delicious có nghĩa là ngon à cái sinh tố này có vị ngon quá sinh tố này nó có vị ngon quá thì mình có cái chữ delicious ngon ngon á dâm mì giống như là dâm mì vậy đó thì tụi con có chữ này chính là tính từ tụi con miêu tả cái sinh tố này có vị rất là ngon thì tụi con phải dùng là chase mà tại sao nguyên chọn chase này lại sai bởi vì con phải chia động từ ở thì hiện tại đơn smoothie này nó mang nghĩa số ít this smoothie cái ly sinh tố này cái sinh tố này à nó có vị ngon quá nó mang nghĩa số ít danh từ không đếm được thì tụi con phải dùng cho cô là taste phải có chi động từ cho cô à các bạn còn nhớ cái đấy không hồi đấy mình có học đó ok remember that thì ở đây đa phần là nó còn có sự phân biệt giữa chi động từ nữa nên các bạn nhớ phân biệt cho cô nha What about this one? Um, who can help me? Phương Anh, please, can you help me? Yes. It I. Yeah, à, yeah, A. Can you read the whole sentence? Phương Anh đọc cho cô nghe cả câu nè. Wow. Oh, It feels so soft. Yes, thank you, Phương Anh. Correct. Wow, this feels so soft wow cái này cảm à, mình đụng vô cái đây đấy mình mình sờ vô cái này mình nói, wow cái này cảm giác nó mềm quá ta this feels so soft cái này cảm giác nó mềm mịn dữ ta đó thì cái soft này nó là tính từ miêu tả cho cái đó cái đó đây là mình dùng cái chữ this đó thì mình đâu có biết là cái gì đâu người ta đâu có cho mình biết nhưng mà mình chỉ cần biết là cái đó người ta nói á, là nó, nó có vẻ mềm nó cảm giác của nó là mềm đụng vô là mình thấy nó mềm lắm á ah, this feels so soft thì ở đây các bạn dùng cho cô là feels chứ không phải là feels like như cô đã nói feels like là cảm giác nó giống với cái gì ví dụ cảm giác nó mình đụng vô nó giống với lại ờ, một cái quả bóng hay là một cái ờ, một cái uh, cảm giác đụng như cái này nó lạnh như tuyết chẳng hạn như vậy thì mình phải có cái gì đó để mình miêu tả còn ở đây cái chữ soft đó là tính từ là nó miêu tả cho cái vật đó ok next up à, uh, Duy can you help me with this one yes A, B, C, D? C. Okay, C. Let's see. Is it C? Yeah. À, it's not C. Bởi vì sao? Như cô đã nói là Duy cần phải làm gì với cái này? Hiện tại đơn. Duy phải làm gì? À, phải chia thì cho cô. That one là ý người ta cái chữ that one này có nghĩa là cái đó đó. Cái kia, cái kia mà ở đây là một cái thôi. Đâu Duy đọc cái câu cho cô nghe. The whole sentence please. That one look like a monkey. Okay, again, Duy không có đọc là look like, nó là nó là tiếng Việt rồi. Con đọc vậy là giống tiếng Việt đó, con phải đọc là look like. Looks like ở đây chia thì rồi nên mình sẽ đọc là looks like again. That one looks like a monkey. That one looks like a monkey. À, a monkey. Mình không có n, n, n. nó không phải là monkey, nó là monkey. A monkey play. Yeah, yeah. Good job, Yui. Good job. Well done. That one looks like a monkey. À, cái đó nhìn nó như là con khỉ vậy đó. That one looks like a monkey. Như cô nói ở đây, chia động từ cho cô. Mình chủ yếu là mình ở đây là nó phân biệt giữa cái việc chia động từ đó. Cái con nó nhìn nó như là con khỉ vậy đó. Looks like. Chứ không phải là cái này, cái này thì tụi con chưa trước chia động từ. That one nó là số ít. Cho nên là tụi con cần phải chia động từ cho cô nha. Ok. Next up à, cái này cô lỡ share đáp án rồi nên là cô nói luôn nha Ok, nhưng mà cái này thì cô sẽ mời một bạn đọc cho cô nghe nha. Thủy, can you help me with this one? You read the answer for me, the whole sentence. Ok, Thủy. Thủy đọc cho cô nghe cả câu luôn nha. Kim. Kim often watches. À, watches, chính xác. Đúng rồi, Thủy biết ở đây đọc hai âm là chính xác đó. Often watches, gì Thủy? Watches? Watches movie at 7 p.m. with her older brother. Yes, Thủy, good job. Thank you so much. Kim, Kim, các bạn nhớ cho cô cái chữ tiếng Việt á, tên các bạn này mình đọc là Kim nhưng mà tiếng Anh các bạn không có đọc là Kim mà các bạn phải đọc chữ k k Kim. Kim often watches. Đúng rồi, ở đây phải chia chia thì chính xác. Đúng rồi, bởi vì Kim là số ít là một người này tên là Kim cho nên tụi con phải dùng cho cô là Kim watches movies à xem phim thì mình không có dùng là look movie mà mình phải dùng cho cô là watch bởi vì cô đã gần giải thích đó cái chữ watch là con xem cái gì trong một khoảng thời gian đúng không cho nên là mình sẽ có watch how thì ở đây và chia động từ nữa thì có watches đó ok next up can you help me with this one Lan Hương please can you help me read the whole sentence Hương có thể giúp cô đọc cả câu luôn ok read the whole sentence Why don't move? I can hear something. I can hear something. Exactly. Hương, well done. Và ở đây Hương sẽ phải chọn là gì? Đúng rồi, phải A bởi vì sao các bạn? Ở đây mình có can. Can là có thể làm gì? Thì ở đây về mặt ngữ pháp á, sau can từ con cộng với động từ không chia thì can hay là can't gì đó đó thì tụi con cộng với cái động từ của mình á không có chia thì giữ nguyên cho cô không chia thì không thêm s ses thêm ed gì hết trơn á à giữ nguyên cho cô khoan wait don't move đừng có cử động nha tụi đang nghe thấy cái gì đó đó như là con nhà mà con nghe cái tiếng động gì ở trong nhà mình có mình mình ở nhà mình nghe cái tiếng gì trong phòng là rất là ghê đúng không hay là mình đang ở với với chị của mình đi có hai chị em ở nhà à, mà nghe cái tiếng gì wait don't move khoan khoan khoan đừng có cử động nha I can hear something tôi nghe thấy cái gì đó đó tôi nghe được cái tiếng gì đó đó I can hear something thì các bạn nhớ này cái chữ listen hồi nãy là như cô quên ờ, giải thích tụi con cái chữ listen phải không ta listen có nghĩa là tụi con lắng nghe cái gì đó listen lắng nghe cũng giống như là watch vậy đó tụi con lắng nghe trong một cái khoảng thời gian mình có chủ đích lắng nghe cái đấy mình có chủ đích mình bật cái đấy lên mình nghe mình có chủ đích là mình nghe theo thì mình sẽ có chữ listen còn cái chữ hear là giống như là tụi con tình cờ nghe được cái tiếng gì á à hôm qua tôi nghe được cái tiếng gì ghê lắm đó ví dụ như vậy những cái câu như vậy đó đó thì mình có cái chữ here giống như là con tình cờ con nghe thấy cái gì đó thì cái câu ở đây cũng vậy khoan khoan khoan đừng có chủ động tôi có thể nghe được cái tiếng gì á là con tình cờ con nghe cái gì nó ghê ghê nên con kêu bạn là hay là chị gì đó đừng có cử động nha đừng có di chuyển à thì mình có here là mình tình cờ mình nghe chứ đâu mà là mình có chủ đích mình nghe trong một khoảng thời gian dài ok now next up next up um, Hoàng Linh, can you help me? Yes. Uh, what's that? N noise. Noise. Noise. Mm. noise. It's showers. Ah. Weird. Weird. Weird. Rồi đó, bây giờ Linh đọc lại cho cô cả câu mình kiểu mình cố gắng mình trôi chảy hơn, đọc cho nó hay, trôi chảy hơn nè. Again, what's What's das, nós, um, is, shoulders, so. Sounds, sounds, it sounds. It sounds. So. so weird, weird. Weird. Đúng rồi, weird. là kỳ á. Đúng rồi, good job. Thank you, Linh, so much. Yeah. What's that noise? Tiếng động gì vậy? What's that noise? What's that noise? Tiếng động đó là gì vậy? It sounds so weird. Cái tiếng nó nghe kỳ quá ta. Cái tiếng nó gì mà nghe kỳ quá vậy? It sounds. Nghe như thế nào đó. Nó nghe như thế nào đó. Thì mình có là it sounds. Ở đây bởi vì nó là it. Cho nên con phải chia động từ. Thì mình phải có chia động từ thì hiện tại đơn. Chữ sao phải thêm s cho cô. It sounds so weird. Đó còn sounds like là như cô đã nói sounds like là phải nghe giống cái tiếng gì nghe như tiếng sóng nghe như tiếng uh, tiếng còi nghe như tiếng uh, tiếng con vật gì đó kêu chẳng hạn đó thì còn ở đây cái chữ weird nó là tính từ con miêu tả ok good job well done uh, quốc trung can you help me with this one Đấy, Yêu. Giờ nãy con mới vào cô ah you haven't done this one ok ok như vậy uh, trung theo dõi và mình xem những cái câu này nha ok uh, phương can you help me phương can you help me with this yes teacher yes ill ill is hmm. What is the answer? Theo theo Phương đáp án của mình là câu nào đây? What is the answer? What is the correct answer? Smells So stinky, stinky. Stinky. Yeah, stinky nghĩa là hôi, thối thối đó. Đúng rồi, Phương. Thank you so much. Yes, good job. Ew, đây là cái cái biểu cảm đó. Ew, it smells so stinky. Mùi gì mà thối dữ vậy? À, it ở đây giống như là ý là cái mùi cái cái gì mà nó thối dữ vậy trời. Trời ơi, it smells so stinky. À, stinky. Stinky là thối mà sâu nữa. Còn con thêm chữ sâu giống như là rất là thối á cái mùi gì mà nó thối dữ gì trời ah, it smells ok không thể nào là taste bởi vì mình có cái chữ stinky cho nên tụi con sẽ không có dùng cái chữ taste là nó vị thật là thúi thì cái chữ stinky này nó không có dùng cho cái vị thúi mà nó cũng không có dùng cho nhìn nó thúi thúi nó cũng không có nhìn cho cái looks được chỉ có ở đây là smells là cái mùi nó cái mùi nó mùi nó stinky á cái mùi của nó stinky quá à, thì mình sẽ dùng cho cô là smells ok đó thì các bạn thấy ở đây từ nào cũng chia đọc từ sẵn đúng không đó là tụi con phải thêm s bởi vì chủ ngữ là it ok next one number nine ok. um, my Jan can you help me can you help me with this um, it, it smells like it smells like ok? let's see yes what is what is this word my Jan biết từ này nghĩa là gì không what is this word um is um Mai Gai còn nhớ hồi xưa mình có học cái từ gì mà check out the check out the sau khi con ăn uống con dọn dẹp xong thì mình có một cái gì có rất là nhiều cái gì mình phải check out the gì đó check out the trash rồi cái này là từ đồng nghĩa với chữ trash nè trang còn nhớ không như vậy cái chữ này nó mang nghĩa là gì is trash yeah giống như là trash vậy đó đúng không nó là rác à, mang nghĩa là rác đó ok thank you trang so much đó garbage cái chữ này là từ đồng nghĩa với cái chữ rác mà tụi con biết cái chữ trash đó hồi xưa cô có dạy mọi người cái chữ take out the, the trash đúng không đi dục rác đi dục rác đi vứt rác á, thì cô có chỉ mọi người là take out the trash hoặc là tụi con nói là take out the garbage cũng được nó cũng mang nghĩa là rác đó ok thì ở đây oh my gosh it smells like garbage thì ở đây garbage nó là danh từ danh từ này mang nghĩa là rác thành ra là tụi con sẽ có là smells like à, đó là gì lý do vì sao tụi con dùng là smells like mà phải chi động từ cho cô ok bởi vì vậy nên là chữ smell có s smells like oh my god it smells like garbage cái gì mà nghe như mùi rác vậy đó thì smells like cái mùi á cái mùi của nó đó ok good job everyone good job từ câu này là cô thấy các bạn chọn đúng nhiều nè đó các bạn bắt đầu chọn được câu đúng nhiều nè Number 10 is a very long one, right? Okay, let's invite someone can help me. Uh, Tiêu Khan, can you help me? Can you help me with this one? Can you help me with this one? Khan có thể giúp cô câu này được không? Hmm. Oh, wait, wait, wait. Bây giờ Khan mở tiếng lại cho cô này. Con bấm cái nút đây. Okay. Hmm. Hmm, what's this? Hmm, cái gì đây? It feels so fluffy. À. This... đúng rồi, feels có s đúng không Khanh? Feel có s hay là không có s Khanh? Ở ờ, đây cái nào cũng có s hết nên con đừng để ý. Ok, next up. Như vậy kiểu đầu tiên là Khanh chọn feels, còn cái thứ hai, cái thứ hai thì Khanh chọn đáp án nào đây? This, this This feels this feels like a teddy bear. Is it a teddy bear? Okay, good job. It is the correct answer. Con, thank you so much. Cảm ơn con nha. Đúng rồi, exactly. Hmm, what's this? Cái này là cái gì vậy ta? Giống như là mình đang sờ cái con đó đấy. Tụi con nói, hmm, what's this? It feels so fluffy. fluffy có nghĩa là nếu nó bông bông nó phồng phồng á nó bông bông á giống như con gấu bông thì con biết là bông mà đúng không bông bằng bông thì nó mềm mềm nó phồng phồng á nó bông bông á thì mình có cái chữ fluffy có nghĩa là miêu tả cái đấy nó bông bông mềm mềm á it feels so fluffy this feels like à cảm giác nó giống như là hình như là con gấu bông phải không ta it feels like a teddy bear mình có a teddy bear cho nên là tụi con phải dùng ở đây là feels like còn ở trước đấy mình có fluffy có nghĩa là nó bông bông mềm mềm tính từ tính từ để miêu tả nó đó miêu tả cái mà tụi con đang đụng vô á cho nên là mình phải dùng là feels tại vì nó là fluffy là tính từ nè cái sau mình có a teddy bear cho nên là mình sẽ nói là feels like ok good job rất là nhiều bạn cũng chọn đúng được đáp án này cho cô nè well done everyone good job now number 11 ok Okay, Việt Phương, can you help me with this one? Can you help me? What do you think? Can I what? Can I what? Can I? Can I what, Phương? What is the taste. answer? Taste. Okay, taste uh, number one, right? Uh -huh. Now, let's see. Is number it... two. Number two with S, right? Okay, let's see. Is it taste this or taste this? It's The first one, okay, let me tell you. Như các bạn nói, cô có nói là can á, các bạn còn nhớ là tôi có thể làm gì đúng không? I can, I can run. Là cái run đấy tụi con nó có thêm s đúng không? Bởi vì nó nằm sau cái chữ can, có thể. Nó là model verb thì tụi con sẽ không có thêm chi động từ cho cái động từ đằng sau chữ can. Thì ở đây nó thay vì là dạng câu khẳng định thì nó là dạng câu hỏi. Can I? Tôi có thể làm gì đó không? À, thì mình sẽ dùng cái đầu tiên không chi động từ nha can I taste that ice cream flavor à, có thể cho tôi nếm thử cái vị kem đó không vị kem thì tụi con sẽ nếm cái vị mà flavor có nghĩa là vị ví dụ vị à, vị nước có mùi à, vị gì đó vị dâu vị táo vị gì vị chocolate chẳng hạn đó vị kem có vị gì thì tụi con sẽ dùng cho cô là taste chứ mình không có dùng là can I smell tôi có thể ngửi cái mùi kem đó không thì mình không có ít khi mình nói vậy lắm flavor thì mình phải dùng cho là taste là nếm là thử cái đấy can I taste that ice cream flavor nếu mà bạn nào có đi ăn kem thì thường mà có nhiều chỗ người ta sẽ hay cho mình nếm thử trước khi mình chọn mùi á người ta sẽ móc cho mình một miếng người ta lấy cái muỗng ăn da u á mọi người biết cái muỗng nhỏ nhỏ màu trắng ăn da u người ta sẽ lấy cái đấy cho mình ăn thử một miếng nhỏ để mình coi mình thích cái vị đấy không thì mình mới mua à thì mình có là taste có nghĩa là nếm can I taste that ice cream flavor okay good job guys well done now we move to the next one Mm, number 12. Number 12. Okay, can you help me? Can you help me, Tony? Song An, right? Can you help me? Read the whole sentence, okay? An đọc cho cô cả câu luôn nha. Hi. Turn, Turn on. on yeah. Good. I want to listen Ah. The radio. Okay, exactly. Good job. Wanna listen. Thì ở đây một cách để tụi con phân biệt nữa là listen giống như là look thì đi với at nhưng mình có hear không có đi được với to mà chỉ có listen thôi nha các bạn. Listen to nghe cái gì đó. Không biết là các bạn có biết cái bài hát hồi nói chung mà là xưa lắm rồi thì người ta có cái câu là When I was young, I listened to the radio. Đó, I listened to the radio. Nghe đài radio á, thì tụi con sẽ có cái từ này. Listen to là tụi con nghe cái đài radio á. Ok. Đó, thì ở đây các bạn sẽ chọn cho cô là listen to. À, chứ mình không có hear. Tụi con là muốn con kêu bạn là hey turn on the radio mở đài lên mở đài lên turn on nó giống như là mở lên nó bật bật lên nó bật nhạc hồi đó con nhớ như Hải đang có nhầm đó ờ, con nghĩ nhau có đầm là mở nhạc là open the music không ta đó thì cái lúc đấy cô có nói là mình turn on the music đúng không mình mở nhạc lên mình bật nhạc lên đó thì cái này nó mang nghĩa giống vậy vậy đó turn on bật nhạc lên mở nhạc lên đó thì mình sẽ có là listen to I want to listen to the radio tôi muốn nghe đài thì chủ đích của tụi con muốn nghe đúng không cho nên là tụi con phải có listen ok good job thank you and so much now number 13 Okay, this one. Who can help me with this one? Mm, let me invite one friend to help me, okay? Uh, ah, Song An, can you help me? Can you help me with this one? Yesterday I saw a cat jumping from the from the roof. Oh. roof. Yeah, roof là cái cái mái nhà đó Xuân Anh. Okay, good job Xuân Anh. Well done. Yesterday I saw. À, con look, con look thì ở đây đầu tiên như cô đã nói hồi nếu tại vì hồi nãy mình chưa làm cái câu đấy đúng không nhưng mà look thì đi với cái gì mọi người nhớ không look thì đi với act đúng không cho nên ở đây là look a cat thì sẽ không đúng mà lúc này cũng không đúng này ở đây các bạn chọn lúc này nhiều nè nhưng mà các bạn ơi ờ, ở đây mình có yesterday lúc này cũng không chắc chắn là sai bởi vì tụi con chưa chia thì uh, quá khứ luôn cái chữ này là yesterday hôm qua hôm qua thì mình sẽ phải dùng cho cô thì trong quá khứ ở đây cô nghĩ là cũng có nhiều bạn đã học quá khứ đơn rồi đúng không thì ở đây mình sẽ dùng cho cô là so so ở đây chính là gì mọi người so có nghĩa là quá khứ của chữ si á si là từ ờ, từ ờ, từ ờ, từ ờ, đó là từ trong hiện tại thì mình dùng là see đúng không à thì ở đây mình có so so là được chia quá khứ đó thay vì mình chia hiện tại cho những cái ví dụ số ít thì mình sẽ dùng là sees thêm s thì ở đây mình chia quá khứ là mình có saw hôm qua tôi nhìn thấy một con mèo nhảy xuống từ trong cái mái nhà từ trên mái nhà đó yesterday I saw a cat jumping from the roof hôm qua là tôi nhìn thấy nguyên con mèo nó nhảy xuống từ trên mái nhà luôn là con tình cờ con nhìn thấy con mèo nó nhảy từ trên mái nhà xuống luôn đó thì mình sẽ dùng cho cô là see ok see mà ở đây là quá khứ cho nên là mình phải dùng là saw đó thì cô có chèn thêm một câu quá khứ này cho các bạn vào để các bạn làm thử ok saw bởi vì nhiều bạn cũng đã học về quá khứ đơn rồi nè đúng không uh -huh. oh, à, câu này cô cũng lỡ mở rồi nhưng mà cô mời một bạn giúp cô nhá one one person help me Huyền Anh, please. Huyền Anh, can you help me with this one? Read this uh, sentence. Hey, can you hear that? Hmm. It sounds like the drum. Yes, okay, Huyền Anh, thank you so much. Yeah. Hey, can you hear that? À, bạn có nghe thấy không? Can you hear that? Bạn có nghe thấy không? It sounds like the drum, a drum nó nghe như tiếng trống vậy đó à, như vậy mình có drum ở đây là danh từ cho nên là tụi con phải dùng sounds like nghe giống như cái gì à, nó nghe như là tiếng trống vậy đó it sounds like còn câu đầu tiên là mình muốn nói là à, con nghe thấy cái gì không là con có tình cờ con nghe được cái tiếng gì không cho nên là ở câu này con phải dùng là can you hear that chứ mình không có hỏi can you listen that okay. can you hear that các bạn có nghe thấy cái tiếng gì không it sounds like a drum nghe như là tiếng trống vậy đó đó thì ở đây đó là lý do mà tụi con sẽ học cái hồi nãy để tụi con phân biệt được những cái listen hear see look watch đồ đó ok last one um, Tino Ok, Tino can you help me with number 15 the last one you read the question and the answer ok? Tino đọc cho cô cả câu hỏi lẫn câu trả lời luôn nha câu hỏi và câu trả lời luôn ok? what Tino, can you hear me? Tino có có nói được ra tiếng không? Hình như cái bên micro của con nó đang bị vấn đề, cô không nghe thấy. Tino, I cannot hear you. Speak louder. Tino nói gần cái máy tính của mình, thêm thử coi nó có thu tiếng không vào không? Con nói gần vô cái máy tính của mình á. I cannot hear you, Tino. I'm so sorry, cannot hear you. Cô không nghe được tiếng của Tino. Um, what about, okay, uh, let me invite one friend to help Tino, okay? Strawberry, can you help your friend Tino? Can you help your friend? Strawberry, giúp cô câu cuối cùng nha. Mình còn câu này là xong rồi nè mọi người. Mình chỉ còn câu này nữa là xong rồi nè. Can you help me, Strawberry? Yeah, dạ, uh, ờ, okay. Cô là you read the the question and the answer too. Con gặp cái câu câu hỏi và câu trả lời luôn nha. What do you? Yeah. What do you often do at 3 in the afternoon? Đúng rồi, in the chính xác. I always. I always always watch TV. Okay, I think this one is the easiest one for you guys, right? I think this one is the easiest. Câu nghĩ đây là câu dễ nhất bởi vì các bạn đã được học cả cái cụm từ là watch TV rồi nên là rất là hiếm để mà tụi con bị nhầm giữa see TV hay là look TV hay là hear TV đúng không mà mình đã được học cả cái cụm là watch TV rồi thì các bạn cũng hiểu tại sao là watch rồi đúng không watch là dành cho một cái hành động mà nó kéo dài đó xem TV con có chủ đích con xem và cũng như là con sẽ coi trong một khoảng thời gian đúng không đó thì mình có chuyện watch TV ok TV watch TV, watch movies, watch films, coi phim, coi nhạc, à, coi phim, coi TV đồ đó. Okay, good job everyone, good job. So that's it for today's class. Ah, that's it, good job. Như vậy là sau cái quiz này cô nghĩ là các bạn đã làm rất là tốt rồi này đúng không? Thì cô sẽ về cô soạn thêm một cái quiz giống giống như vậy nữa để coi là các bạn có tiến bộ hơn chưa các bạn có làm đúng được nhiều hơn chưa bởi vì đối với cái quiz này là hôm nay các bạn làm sai khá nhiều đúng không có Hải Đăng là rất là xuất sắc nè good job Hải Đăng well done Hải Đăng làm đúng hết luôn không sai một câu nào rất là tốt luôn thì các bạn cố gắng về hôm nay các bạn coi lại cái video bài giảng của mình hôm nay bài giảng hôm nay thì chắc là cô nghĩ các thầy đăng là tầm ngày mai ngày mốt gì đó thì thầy có thể sẽ đăng lên thì các con cứ vào cái link playlist của lớp mình thì con tìm cái buổi hôm nay hôm nay là nhiều cô nhớ buổi 39 à, 40 gì rồi đó đó và các bạn nhớ cho cô nha mình bắt đầu từ tuần này mình đã thay đổi um, mình thay đổi rồi mình không còn học 3 buổi nữa mà lớp của mình giống như là các level one với three luôn thì chỉ học còn có hai buổi thôi là today hôm nay 8 giờ 10 à, bởi vì cô có bận việc trước đó cho nên là lớp của mình thứ hai sẽ bắt đầu từ 8 giờ 10 và thứ tư thứ tư thì tụi con cũng học là 8 giờ bình thường thôi các bạn nhớ nha ok guys remember cho nên là mọi người nhớ thứ bảy tụi con đừng có quên và chờ chờ vào lớp nha cô, cô sợ các bạn bị chờ vào lớp mà không thấy cô vào á các bạn nhớ là thứ bảy là mình không còn học nữa các bạn nhớ nha ok có gì tuần này chắc là cô sẽ nhắc mọi người để mọi người nhớ ok guys nhưng mà các bạn nhớ nha ừ, thứ bảy mình sẽ không còn học nữa đâu có gì cô sẽ gửi bài tập cho các bạn làm nha ok I will send you guys the homework later cô sẽ soạn cái quiz đấy rồi cô soạn xong cô sẽ đăng cho mọi người làm now it's kind of late bây giờ lớp mình à, kết thúc hôm nay thứ hai là rất là trễ rồi bây giờ cô cho các bạn chào tạm biệt nha say goodbye to your friends okay Bye bye everyone. Goodbye teacher. Goodbye teacher. Bye teacher. See teacher bye Bye teacher. em chào trai đi đợi cô vào thứ bảy nha thứ bảy nhớ nha đừng có đợi cô trang đi bye bye chị